Địa ốc Five Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hẻm Mê Linh phường 9, diện tích 60m2, sổ chung nông nghiệp, hướng đông, đường xe hơi, kết cấu, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có ban công rộng thoáng, chỗ đậu xe hơi sát bên nhà. Cách Hồ Xuân Hương 2 km, gần chợ, doanh trại quân đội, khu dân cư đông đúc, an ninh cao. Giá 1,99 tỷ đồng. Nhà hẻm Phạm Ngọc Thạch phường 6, diện tích 50 m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Nam. Đường hẻm xe máy cách đường chính 15m, kết cấu, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 1 km, sau lưng bệnh viện tỉnh. Giá 3,9 tỷ đồng. Đất mặt tiền Tả Nung, diện tích 5.499 m2, mặt đường 60 m, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường xe hơi, cách Đà Lạt 15 km, ngay mặt đường tỉnh lộ 725 cạnh khu du lịch Dalaland, thích hợp làm du lịch. Giá 9,5 tỷ đồng. Hai căn nhà Ngô Tất Tố phường 8, diện tích 143 m2, mỗi căn 71,5 m2. Sổ riêng xây dựng, hướng tây nam, đường xe hơi 4 m. Kết cấu, mỗi căn một trệt một lầu, 3 nhà vệ sinh. Cách Đà Lạt 3 km, cách thung lũng tình yêu 300 m, đầy đủ các tiện ích xung quanh. Giá 4,5 tỷ đồng mỗi căn. Nhà đào Duy từ phường 3,